đeo ta là đeo qua đeo nghe chim kêu con chim kêu tình như bên nở uy oa chi rửa chi rửa ức ức con vườn treo là treo ơi con vườn treo kia bên kia ơi hơi con vườn treo là kia bên kia ô tang tình ta